À, à, xin chào tất cả anh em nhé cái uh, video này tôi muốn giới thiệu cho anh em về cái uh, bộ hột tài xỉu bộ hột tài xỉu nó giúp cho anh em làm tay cái để anh em uh, đạt được những cái hiệu quả khi mà anh em đi lắc cái hay anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc cái thì nó sẽ có cái phần trăm có những cái phần trăm hay là có những cái tỷ lệ 7 80 phần trăm và ngày hôm nay tôi sẽ so sánh cho anh em hai cái cách lắp của bộ hai bộ hột tài xỉu này để cho anh em thấy được là cái hiệu quả của cái bộ hột nào hơn Đấy, hiệu quả của bộ hột nào hơn thì hai cái bộ hột này nó là hai cái bộ hột mà dành cho dành riêng cho anh em nào mà đang làm tay cái hai anh em là sử dụng đang tìm và muốn sử, sở hữu cho mình một cái bộ hột tài xỉu phù hợp với sân chơi của anh em nhé Đấy thì à, hai bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là hột tài xỉu 2020 và bộ hột tài xỉu bạc 5 năm nhé thì à, nói sơ qua về cái bộ hai cái bộ hột tài xỉu này thì cái bộ hai bộ hột tài xỉu này thứ nhất là nó dành riêng cho anh em nào làm tay cái hoặc là anh em nào đang muốn tìm cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu có phần trăm thắng nhé cái cách mà anh em giữ được tài giữ được xỉu Đấy, giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu này nó lên tới 7 80 phần trăm đó thì còn cái bộ hột tài xỉu 5 năm này thì uh, khi mà bên tôi làm cái bộ hột tài xỉu này thì là đã mặc định cho cái bộ hột này mặc định cho bộ hột này nó là tỷ lệ 5 năm Đấy, và cái tỷ lệ 5 năm và cái tỷ lệ ra bạc của nó khá là cao nhé tỷ lệ ra bạc của nó khá là cao thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em hai cái bộ hồ tài xỉu này và so sánh cho anh em cái, hai cái cách lắc khác nhau thì là anh em muốn uh, sử dụng cái bộ hột nào anh em đi lắc cái cũng được Đấy, thì đó là tùy anh em thì tôi sẽ thử cho anh em về tăng kích của hai bộ hột này nhất là về nam châm 2020 Đó, đây là bộ hột bảo 5 năm hai bộ hột này hoàn toàn không tang 100% không tăng. nhé tiếp tục sẽ rọi đèn cho anh em 2020 đây là bộ hột bạc 5 năm Nói chung là anh em sử dụng hai cái bộ hột này anh anh em đi lắc cái thì bộ hột nào cũng giúp cho anh em có cái phần trăm thắng khi mà anh em đi lắc cái và nó có những cái à, hỗ trợ cho anh em tốt nhất để cho anh em đi lắc cái nhé nói chung là hai cái bộ hột này khi mà anh em sử dụng thì anh em mới biết được cái hiệu quả của nó bộ hột cực kỳ dễ lắc cực kỳ dễ chơi cực kỳ là hiệu quả nhé đó đây chính là hai bộ hột đã thử cho anh em tất cả cái tăng tích nhé heo thấy không? bộ cực kỳ trong ừ. đó. Thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em hai cái bộ hột tài xỉu này nhá test cho anh em cái bộ hột tài xỉu 20 20 này trước Đấy, cái bộ hột này nó đi đều Đấy, nó đi đều 70 phần trăm và giữ tài giữ xỉu giữ tài giữ xỉu của nó lên tới 80 phần trăm cách giữ tài giữ xỉu này anh em mua hột hay là anh em đến anh em mua trong một trong hai bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em một trong hai cái cách lắc của bộ hột tài xỉu anh anh em nhé tôi sẽ lắc cho anh em cái bộ hột tài xỉu 20 cách lắc giữ tài giữ xỉu của bộ hột 2020 này nhé giữ tài giữ xỉu đang xỉu 80 phần trăm đó là xỉu hai ba bốn ngoài anh em tiếp tục giữ xỉu cho anh em này một một ba tiếp tục vẫn là xỉu lại hai ba bốn hai ba năm thì cả hai ba năm này chắc chắn là anh em phải giữ được xỉu rồi không giữ được xỉu là anh em thua 80% là xỉu xỉu định đó 113 đúng anh em tiếp tục giữ xỉu rồi. 128 à đâu 12 125 xin lỗi anh em 124 134 rồi 456 cái này là 456 thì uh, xin phép anh em là tôi sẽ lắc qua cái thế hột này cái thế hột này thì anh em phải giữ được xỉu đó anh em phải về được xỉu như này thì anh em mới có cửa thắng nhé mình sẽ lắc tiếp tục là lắc lên tài đó ba năm sáu lên tài xuống xỉu giữ tài giữ xỉu rất là ok nhé giữ tài cho anh em này hai bốn năm một bốn sáu Đấy, trái này thì nó à, về xỉu Đấy, thì đây là toàn bộ cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột này và cái cách đi của cái bộ hột tài xỉu 2020 là tôi chia sẻ cho anh em rồi Đấy. tiếp tục là cái đến cái bộ hột tài xỉu bảo 5 năm thì cái bộ hột tài xỉu bảo 5 năm này khi mà anh em lắc bình thường Đấy, khi anh em bình thường thì tỷ lệ của nó đi 5 năm sẽ rất là cao từ, từ 8 đến 90 phần trăm nhé 8 đến 90 phần trăm xỉu Đó đây cái này phải thì chắc chắn 90 phần trăm đến 100 phần trăm chén sau chắc chắn là sẽ ra tài đảm bảo với anh em luôn ba bốn năm đúng không xíu đó tài ba ba năm chén ngang không phải là xỉu nhưng mà đứng tài tài đứng ở bảng đấy vì sao cái bộ hột này nó là bảng 5 năm thì là cái bộ hột này nó đi đều 5 năm rất là đều và cái tỷ lệ ra bảo của nó cũng khá là cao nhé hai ba bốn sáu sáu ba đó lại bão tao Đấy, bão tam bão tứ là đa số là lên tài đúng không anh em thử lắc này một bốn sáu một bốn bốn hai bốn năm hai năm năm đấy thì cái chén này nó lên tài thì uh, nói chung là nó phải có cái chén phải chứ không thể được một trăm phần trăm được Đấy, thì ờ, tôi đã test cho anh em hai cái bộ hột tài xỉu hai cái bộ hột tài xỉu bảng bảo năm và bộ hột tài xỉu 2020 đây là hai cái bộ hột tài xỉu mà dành riêng cho anh em nào đi lắc cái anh em sử dụng nó anh em đi lắc thì là nó sẽ mang lại hiệu quả rất là tốt cho anh em Đấy, khi anh em đi lắc tài xỉu nhá Đấy thì ờ, đây chính là cái cách mà anh em có thể anh em sử dụng đi đánh tài xỉu Đấy, anh em đi chơi tài xỉu nó mang lại hiệu quả cao nhất cho anh em nhé thì ờ, cái video này tôi uh, chia sẻ cho anh em cái cách lắc và so sánh hai cái bộ tài xỉu này để cho anh em xem cái clip này để anh em uh, để sở hữu cho mình một cái bộ hột nó mang lại hiệu quả cho anh em thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt các anh em anh em ờ, xem video nhớ đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ những video mới nhất của tôi nhé chào anh em